chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của ốc ngố Quạt quạt quạt <laughs> Hôm nay á, chúng ta sẽ cùng giải mã một nhân vật rất rất rất là nổi tiếng trong làng Pasta Nhưng mà trước khi vào video á Anh em đừng quên để lại một like, một share cho kênh nha Và hãy nhớ bấm theo dõi kênh và để không bỏ lỡ video ốc gà tiếp theo Nhân vật hôm nay của chúng ta đó chính là Smile Dog Dịch ra tiếng Việt thì nó hơi thô, đó chính là chót cười <laughs> Ê mà khoan khoan, mọi người ạ à, hình như ốc chỉ cần cười lên thôi thì thành smile đót rồi hè đấy chứ còn cần gì phải giải mã đúng không à thôi nói chơi thôi chúng ta vào vấn đề chính rồi smile đót rất là nổi tiếng vào những năm 2002 với cái tên đó là smile.gbg .gbg đó có nghĩa là một tệp uh, hình ảnh dành cho những bạn nào chưa biết đó là gì tự phát tán mạnh mẽ của Smile Dot thì rơi vào những thập niên 90 nó bắt đầu phát tán bằng cách đó là gửi Gmail cho tất cả mọi người nó có thể gửi với một cái dòng tiêu đề khá là hay ho. Cười lên nào, Chúa yêu bạn. Tiếng Anh là My God Love You. Rất nhiều người đã đối mặt với SmileDoc. Khi mà phỏng vấn, họ chỉ muốn cho qua và không muốn nhớ gì về nó. Cũng như một số người chỉ trả lời là tôi khá là bận để lưu lại tấm ảnh gốc đó. Khi mà hỏi thông tin mô tả về SmileDoc thì cho rất là nhiều kết quả giống nhau Tấm ảnh có một sinh vật là giống chó Husky. Nhìn về phía bên tay trái của tấm ảnh, chúng ta có thể thấy những cái dấu vân tay bằng máu và một cái bàn tay màu đỏ ở đằng sau. Cái bàn tay này thì ờ, có thể gọi là bàn tay máu. Bàn tay máu nó còn được miêu tả đó là sự vẫy gọi quay trở lại với chú chó Husky của chúng ta. Chúng ta có thể thấy một tông màu sáng trắng như là chụp hình với flash cái độ sáng của đèn flash á, là cực lớn chú chó husky này á có vẻ ngoài khá là đáng sợ nhưng mà nó có cái hay ho đó chính là hàm răng của nó trắng như là được chăm sóc bởi nha khoa thường xuyên và hàm răng này á rất là đều cho chúng ta thấy hàm răng này có thể thuộc về một người nào đó có thể là nạn nhân của nó chăng không gian xung quanh chỉ là một màu ảm đạm với gam màu cực kỳ khó chịu cái gam màu này cũng là chìa khóa để giải mã cho nên là ốc sẽ để nó ở phần sau nha theo mô tả của những người đã thấy bản gốc khi họ nhìn thấy nó thì bức ảnh cứ lặp đi lặp lại trước mắt của họ trong ký ức của họ và cũng có thể là trong giấc mơ của họ nó có thể khiến người bình thường bị điên về sự ám ảnh của nó dẫn đến là họ luôn sống trong ác mộng luôn luôn sợ hãi sợ tất cả mọi thứ xung quanh của họ những thứ ám ảnh này thì lại có thể chữa bằng cách đó là điều trị tâm lý hoặc là các loại thuốc mà bác sĩ hướng dẫn và kê đơn cho. Có rất nhiều câu chuyện được ghi lại, nhưng mà câu chuyện nổi tiếng nhất đó là về một nhà văn nghiệp dư với gia đình của cô Mary. Cô Mary từng là người hay tấm ảnh gốc của Smidog. Cậu nhà văn đã cố gắng hẹn được cô Mary để phỏng vấn. Ờ, nhưng mà mọi cố gắng tưởng đâu đã sắp thành công rồi. Nhưng ai ngờ lại thất bại không thể phỏng vấn được cô Mary. Và sau một thời gian chồng cô Mary báo với cậu nhà văn á, là cô vợ đã tự tử. Đấy là phần tóm tắt dành cho những bạn nào chưa hiểu về Smile Dot. Còn có gọi cách khác đó là smile.jpg. Những cái thứ trên đó gọi là một câu chuyện review star. Ốc xin nhắc lại, review star có thể là một câu chuyện không có thật. Nó chỉ là những tác phẩm thôi mọi người nhé. Chứ đừng có nghe tới nghe tới khúc trên một cái là comment ừ nó không có thật, hàng này chỉ dụ con nít lượng con nít. Lúc nào mình cũng đã nhắc đi nhắc lại cái chuyện này rất là nhiều rồi. Và các bạn khoan hãy tắt clip vì Smile Dot nó có một cái rất là hay ho mà ốc muốn giải mã đó. Đó chính là hiệu ứng khi các bạn nhìn Smile Dot quá lâu, cho dù là ảnh gốc hay ảnh hiện tại, ảnh nào đi nữa, các bạn nhìn quá lâu các bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Và giống như ốc nè, ốc thì lại cảm thấy ờ, buồn nôn. Đấy. Và các bạn nghe như vậy, uh, nói là ủa, bộ mình bị ám hay gì hay là có thế lực nào đó Ốc xin trả lời là không có đâu nha Các bạn có nhớ cái clip reaction mới nhất của Ốc không? Ốc có nói là về cái mảng màu Còn gọi cách khác là cái ram màu của nó Là cái chìa khóa để giải mã tại sao bức ảnh này Nhìn vô rất là nhức đầu và cảm giác rất là khó chịu Cái người mà tạo ra bức ảnh Smile Dot Hiểu biết về cái à, độ tương phản của mảng màu Cái người đó tạo ra một cái mảng màu á Tương phản làm cái à, thị giác của chúng ta Nó bị đau mắt và giống như là gọi là ngộ độc giả trong người á các bạn nào bị say xe thì các bạn tìm hiểu biết cái chuyện ngộ độc giả là như thế nào kèm theo những cái mô tả thiêu dệt làm nó thành một bức ảnh mà kiểu mà có sức mạnh vãi cả đái luôn và ốc xin chú thích một việc nha cái việc thấy khó chịu á, là có người có có người không giống như à, thanh niên edip là em ruột của ốc nè là nhìn vô á, thì không bị gì hết mà ốc mà nhìn cái mảng màu của nó là hôm tối hôm qua mà soạn kịch bản xong á là nhức đầu chóng mặt mà cả buổi tối luôn đấy anh em thấy ờ, cái người tác giả tạo ra rất là hay chưa ok vậy chúng ta sẽ chốt lại nha sao mai đó á là một bức tranh được tạo ra với những câu chuyện huyền bí và hay ho cuối cùng á là sao mai đó sở hữu một cái ram màu sắc làm người ta khó chịu chứ không hề có ma mị hay là cái ờ, lời nguyền hay là cái ám ảnh gì trong đây đâu nha Phần giải mã chủ yếu là dành cho các bạn biết tại sao sờ mai đót có thể làm ám ảnh thị giác này nọ thôi Thế là chúng ta đã hiểu thêm một tác phẩm Ribivata rồi đúng không? Cuối cùng á, bạn nào thuộc về tiếp người mà nhìn vô Smile Dog bị đau đầu giống ốc á thì hãy comment cho mình biết và bạn nào không bị đau đầu hay là không có hiệu ứng gì cả thì cũng comment cho mình biết. Và các bạn nào á xem tu tu tu tu không hiểu tại sao có người bị và có người không á thì các bạn xem lại khúc cuối giúp mình nha cứ có rất là nhiều bạn xem 10 giây 20 giây rồi ra cơm comment hỏi ủa ủa nó tại sao vậy ủa nó tại sao là là như thế nào như thế nào wow mình làm mình giải thích hết trên clip rồi mà mấy bạn nó dặn mình hỏi thì mình cũng không biết tại sao nữa kiểu mấy bạn nó vừa mới xem đường dây xong bấm tua 10 giây xem đường dây bấm tua 10 giây đó thì làm sao để <laughs> hiểu hết được đúng không vậy thôi video chúng ta đến đây kết thúc cảm ơn mọi người đã xem nếu thấy hay để lại một like một subscribe cho kênh tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ